trời huế vào thu chưa em ở đây trời làm mưa bay mây xa về rất nhiều hàng cây mơ lá vàng anh thấy mình cô đơn anh rời xa kinh đô mùa thu buồn không em ơi áo tím xưa có còn chiều nam giao gió lộng hay đã bỏ lệ và thu về ngoài nơ cầu trường tiền thân yêu có mưa bay nón ai nghiêng nghiêng nước hương giang lững lờ chắc buồn khi có người bỏ dòng sông xa bên xa bờ từ sau mùa xuân xa nhau ngoài nữa còn gì không em thu sang em có chờ và thương ai cuối trời đang mãi mê bước sông hồ thu sang mưa ướt mềm trên huế hoàng thành mưa lung linh gợi em bao kỷ niệm thuở huế